coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi và cái máy mà bọn em làm vào cái máy báo dung mà gọi là cái máy quét báo dung tài xỉu không tang mà bọn em đã làm vào bên trong cái nón này thì nó hình thù nó như thế nào thì đây đây là cái máy quét báo dung tài xỉu mà em đã làm vào bên trong nón cái này thì nó sẽ có hai loại một loại là loại máy đôi một loại là máy đơn như thế này nó là máy đôi này thì cái này bọn em sẽ làm vào nón còn cái cục dung này các bác đút túi quần túi áo đưa ai cầm cũng được này đó còn nếu mà máy đơn thì nó sẽ có một cái này thôi nó sẽ vừa quét vừa rung luôn trên nón cho các bác còn đây đây là cái bộ hột tài xỉu mà khách đã đặt làm bên em và mặt nhất một lát nữa khi mà cứ mặt nhất nổi lên các nhìn này mặt hột rất là đẹp luôn mặt nhất nổi lên thì nón nó sẽ báo để cho các bác biết và đánh nắp chén hoàn toàn là nắp chén chậm. về phần tang tích thì em cũng bao cho các bác là ăn thua trẻ hột hoàn toàn là không tang các bác nhá bác nào mà đã chơi cái ờ, đồ chơi ờ, nón quét báo dung tài xỉu và cái miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu này rồi các cũng đã biết được là nó có né được tang hay không hoàn toàn né được tang luôn bao trẻ hột và soi đèn thì trong không có một vết gợn em soi thử cho các bác xem có nhiều bác cứ thắc mắc là không biết là hột nó có được trong hay không rồi mua ở những chỗ kia nó không được trong nhưng đây em đảm bảo với các bác là hột hàng bên em hoàn toàn là hột trong các nhìn này đó trong không ạ trong suốt luôn về phần nước muối và thử nam châm thì em xin được khất bởi vì là video thời lượng nó cũng có hạn nên bác nào mà muốn thử nước muối muốn thử nam châm bác cứ alo cho em gọi video cho em hoặc lên cơ sở em sau đây thì em xin phép được test thử một vài tiếng và với bộ đồ chơi nón quét báo dung tài xỉu và cái miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này các có thể chơi hột mình cũng được hột người ta cũng được bác các bác muốn được tư vấn xem là làm sao để chơi được hột của người ta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 không dung ở đây là không có mặt nhất không có nhất thì em bỏ qua còn nếu như các bác ưng tài hay xỉu thì các bác cứ đánh theo ý của mình còn muốn để chắc chắn hơn thì các bác nên bỏ qua đó không có nhất về tài đúng không ạ cái này lại tiếp tục không có nhất tiếp mình lại bỏ qua tiếp đó không có nhất về xỉu cái này có nhất này các bác này máy rung trong này em sẽ đánh gì các bác đánh xỉu các bác nhá đó có nhất và về xỉu máy lại tiếp tục báo nhất tiếp mình lại đánh xỉu tiếp đây có nhất và lại về xỉu tiếp lại tiếp tục có nhất này các bác này lại về xỉu đó lại có nhất và về xỉu máy lần này là không dung không dung nên em không có nhất em bỏ qua các bác nhá. đó không có nhất đúng không ạ máy dung trong này chắc chắn có nhất này em sẽ đánh xỉu các bác nhá đó có nhất và đánh xỉu chuẩn chưa ạ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 giúp cho các bác lựa chọn được cho mình những sản phẩm phù hợp. Và video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.